như trời xanh rất gần mà cũng rất xa không chữa mai hình bóng trà vô tâm vườn mà tựa trời xanh bao năm con những tưởng cha tầm thường nên có như không trời trong không bao nhiệm màu đâu chỉ là những gì được cầm nắm nhưng còn là tâm ngày xưa ấy cánh diều bay là trời ước mơ nay nhận ra cha bên con mới là cả trời thơ cha ơi cánh diều tuổi thơ mời dần thì cha bên con dần lớn mãi tạ ơn trời cảm ơn cha con hát khúc ta ơi quanh bao năm có những tưởng cha tầm thường nên có như không trời trong không nhưng không có con chẳng là mình vừa rất xa lại thật gần con lo tâm hồn cùng tâm tư gió và mây khi bạn tất lúc lại là bão giông cha như có và lại không để con được là chính mình ngày xưa ấy cánh diều bay là trời ước mơ ơn trời hàng ơn cha con hát mãi tình cha vừa rất xa lại thật gần